Chào anh em Rất lâu rồi mới được gặp lại anh em trên kênh youtube của T Casino Thì uh, hôm nay đấy, trên kênh youtube của T Casino Tôi xin phép được giới thiệu cho anh em một dĩ dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi cờ bạc bịp uh, hiệu quả nhất hiện nay đó chính là một cái dòng uh, sản phẩm máy đánh bài thì uh, anh em đã biết đấy với các bộ môn bài lá thì nó có rất là nhiều cái dòng sản phẩm hỗ trợ anh em các dụng cụ cháo đổi bài như là kính này à, ví đổi bài này đấy, ví đổi bài áo đổi bài quần đổi bài rồi mỏ đổi bài à, điện thoại đổi bài rất là nhiều à, thì à, đó là những cái dòng phổ thông đấy, dòng bình thường nhất thì còn cao cấp hơn thì nó sẽ có những dòng như kính áp tròng kính áp tròng cũng rất là nhiều loại kính áp tròng nhìn xuyên bài đúng không ạ à, và cao cấp hơn kính áp tròng nhìn xuyên bài đó chính là những con máy đánh bài CVK thì à, à, đỉnh cao của năm 2020 chính là những con CVK à, 500 này Đấy, anh em ạ sang năm 2020 Đấy. đây là một cái dòng CVK được à, nâng cấp từ các thế hệ cũ về những cái con máy CVK 500 thế hệ mới này này thì anh em à, hoàn toàn yên tâm là nó có thể báo tất cả các trò chơi bài lá trước xâm lốc anh em chỉ có thể đánh à, bốn người thì giờ nó có thể đánh được 5 người Đấy. trước đánh được bốn người thôi anh em giờ 5 người chơi thoải mái à, rồi các bộ môn như là liêng ba cây bài cào rồi các thể loại bài lá rồi cả chắn Đấy. rất là nhiều thì uh, con máy CPK này nó có thể đều có thể đánh được Đấy. như anh em đã biết đấy để đánh được những cái dòng CPK hoặc những dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài thì anh em điều kiện bắt buộc là anh em phải uh, luồn cho mình được một bộ bài vào nhé Đấy, anh em nhìn này bài luồn vào thì anh em nhớ là luồn bài mã vạch này bài uh, chơi kính áp tròng thì luồn bài kính vào Đấy, mình sử dụng bài của máy đi theo máy này thì uh, mới có thể chơi được Đấy. còn một khi anh em đã đưa được bài vào rồi thì chỉ có chiến thắng 100% thôi à, bài mã vạch thì có rất là nhiều mẫu như trên màn hình của anh em đây là một cái mẫu ca xanh này Đấy. phổ thông nhất Đấy. tất cả các anh em hầu như ở đâu chơi ca xanh này ngoài ra một số nơi thì người ta chơi bài à, rồng vàng rồng đỏ rồi quả táo tẩu thuốc Đấy. hoặc là kim cương kim cương xanh kim cương đỏ ờ, mẫu mã như thế nào thì à, bên T Casino đều có nha anh em tất cả các mẫu mã bài chợ như thế nào thì bài mã vạch đều có như vậy thì khi anh em mua hàng chúng tôi sẽ tặng cho anh em một cây bài Đấy. một cây bài kèm theo máy Đấy. trị giá một triệu Đấy. anh em mua lẻ ngoài chắc chắn là một triệu một cây rồi Đấy. thì đấy tặng kèm cho anh em một cái cây bài Đấy thì uh, anh em hãy nhanh tay ấn đăng ký kênh để nhận được cái khuyến mại đấy nhé còn uh, về khả năng đánh của con máy này thì tuyệt vời luôn tôi sẽ test thử qua video này tôi sẽ test thử trực tiếp cho anh em xem một con máy mới nguyên trong hộp đấy. đây là một con máy mới nguyên nhé nguyên tem siêu luôn chỉ lấy ra để test thử cho anh em thôi à, đây mở hộp cho anh em xem này à, anh em máy còn nguyên luôn trong hộp luôn rất là chắc chắn đây là một mẫu ờ, CVK 500 ờ, mẫu mã của nó là mẫu mã Oppo nha anh em mẫu mã điện thoại Oppo Đấy. CVK 500 Đấy. ngoài CVK 500 thì còn có cả CVK 600 cao cấp những cái dòng này thì giờ là rất là hiếm rồi Đấy chúng tôi chỉ còn khoảng hai con nữa thôi thế nên anh em mà muốn tìm hiểu về dòng sản phẩm cao cấp hơn thì à, hãy à, trực tiếp đến cơ sở nhé bên mình có hai cơ sở là bến xe mỹ đình và bến xe miền đông đấy. dòng sản phẩm cao cấp đấy chỉ dùng cho những anh em nào mà đắt tiền thôi còn con này nó giá hợp lý vừa phải thì em đều có thể chơi được nhưng mà đổi lại thì tốc độ báo của nó thì cũng rất là tuyệt vời rồi nhưng mà con CVK 600 kia nó còn tuyệt vời hơn đấy Ờ, đáng đồng tiền bát gạo mà anh em con này cũng thế đáng đồng tiền bát gạo báo rất là tuyệt vời anh em mua về anh em chỉ việc khởi động máy lên thôi Đấy. khởi động máy lên và vào phần trò chơi và phần trò chơi thì anh em phải có một cái mã mã này khi anh em mua máy chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em đó à, anh em hoàn toàn có thể yên tâm là lắp sim vào anh em nghe gọi bình thường nhé không vấn đề gì cả Đấy anh em theo dõi video của tôi trong cái thời gian theo dõi thì có cái vấn đề gì thắc mắc thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình 08441749 để được giải đáp hoặc là có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới nhé Đấy. ấn đăng nhập này rồi ok vào bài tú lơ khơ này đó rất là đơn giản thôi rồi ok ba cây trò mình sẽ chơi là ba cây Việt Nam ba cây Việt Nam thì nó có liêng à, và ba cây thì mình sẽ test thử bộ môn liêng trước cho anh em nhé Đó. chơi liêng là phổ thông và thông dụng nhất rồi ừ, mình sẽ test thử trò chơi liêng Đấy. À, đây anh em nhìn nhé chú ý kỹ cho mình đây phần số người chơi này Đấy, anh em chỉ cần chế độ mẹ chơi là mặc định 68 rồi 7 người chơi anh em muốn thay đổi số người thì cài ở đây nhé chẳng hạn như cháu người chơi đi đấy báo đơn này âm thanh ok à, chế độ loa khi anh em chơi bài bịp này mình sẽ sử dụng chế độ tai nghe còn đây là làm review cho anh em mình sẽ ờ, sử dụng cái chế độ đó là cái chế độ loa để báo cho anh em xem thế là xong Đấy. cái kênh camera này là máy ảnh có sẵn thì là trong máy rồi Đấy. nó có sẽ có một cái camera hồng ngoại để quét thì là sẵn trong máy rồi còn à, khi à, anh em muốn thêm một bộ phụ kiện nào nữa chẳng hạn như là điện thoại đổi bài này Ờ, <coughs> điện thoại rồi à, điện thoại à, soi bài này thắt lưng soi bài cúc áo soi bài rồi tất cả các dòng soi bài như là ví soi đấy thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi để à, hướng dẫn kỹ thêm về các dòng sản phẩm ví soi nhé hoặc là anh em ấn đăng ký kênh vào kênh để xem video tôi đã sử dụng ví soi này điện thoại rồi tất cả các dòng sản phẩm soi để làm video hướng dẫn anh em rồi anh em hãy đấn đăng ký kênh và vào kênh để xem nhé ok đây chẳng hạn ví dụ như cho anh em như đây là một cái con à, điện thoại à, đen trắng soi bài mà chuẩn bị đóng hàng gửi cho khách đây, nó sẽ khi à, anh em mua máy đây là một con CVK 350 đấy con này thì hết hàng rồi còn một con này thôi khách đã đặt nốt rồi đấy CVK 350 này anh em sẽ được tặng thêm một điện thoại soi bài này à, một cái pin dự phòng này một tai nghe siêu nhỏ đây là cái tai nghe hạt đỗ à, đấy anh em đeo tai nghe hạt đỗ này vào chơi thì chơi bịp thì hoàn toàn ok đấy, một hộp pin tai nghe một điện thoại và một cây bài đây là toàn bộ một cái sản phẩm chuẩn bị gửi đi cho khách thì à, tiện đây thì tôi cũng làm video giới thiệu cho anh em luôn anh em mua máy sẽ có những cái gì được tặng kèm những cái gì thì em nhớ cho tôi là một hộp pin tai nghe này pin dự phòng của điện thoại này đấy đây là cái à, điện thoại đen trắng soi bài này tai nghe một cây bài đấy đơn giản thế thôi đây còn giờ tôi sẽ test thử cái ờ, máy này cho anh em xem một bộ bài mã vạch không khác gì bài chợ Anh em nhìn này không khác gì bài chợ luôn máy đấy anh em nhìn cho rồi này anh em bắt đầu chơi là được khi mình cài xong các chế độ mình sẽ ấn bắt đầu chơi anh em nhìn thấy cái hồng ngoại camera quét ở đây không ạ Đấy, rất là nhiều mắt thì uh, như thế nó sẽ quét được rất là rộng và xa Đấy, khoảng 50 phân đến 60 phân đều có thể quét được Đấy. nhưng mà cái hồng ngoại này này chỉ có nhìn qua camera màn hình của anh em nhìn qua camera màn hình thì mới thấy còn mắt thường thì đảm bảo 100% là không bao giờ thấy được Đấy. ok mình sẽ đánh cho anh em xem này để camera hồng ngoại này soi được bài em nhìn này nhìn trên màn hình này máy báo anh em thấy chưa máy báo rất là nhanh một đúng không ạ đấy đấy nghĩa là khi máy báo như thế đấy đấy máy báo 3 đây người ta cắt bài đi máy báo 3 hoặc là anh em là người máy ba nhé anh em chú ý cho tôi máy ba thì anh em một này hai này ba này anh em đảo đi đúng ba lá cho tôi đấy bắt đầu chia này nãy tôi để 6 người chơi đúng không ạ anh em chú ý bài của mình ở giữa nhé 6 người chơi Đấy, liêng 8 9 10 luôn đây anh em có thể theo dõi bài mình liêng 8910 luôn đấy rất là đơn giản thế thôi máy báo như thế nào làm như thế vậy đấy. báo cắt bao nhiêu lá thì anh em sẽ ờ, chơi bấy nhiêu lá còn chi tiết cụ thể hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình kết bạn zalo với tôi tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho anh em anh em nhìn này liêng 8910 máy báo như thế nào cắt thế đấy thế là xong Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino nhé. Xin chào anh em.